Trang điểm là một nhu cầu vô cùng thiết yếu của phái đẹp. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, thì việc sử dụng BB cream sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Với khả năng che phủ cao, BB cream của Sunjin cho hiệu quả kết hợp đồng thời của kem lót và kem nền, cho bạn một lớp trang điểm căng mọng, trắng mịn. Bơ hạt xoài, rau sam và cam thảo, những thành phần chính của Sunjin Triple Crown BB Cream còn góp phần làm trắng da và cải thiện nếp nhăn, chống lão hóa. Đặc biệt, sản phẩm này sẽ giúp chị em phụ nữ chống lại các tia tử ngoại nhờ vào chỉ số chống nắng cao. Sunjin icu Nét đẹp còn mãi với thời gian.